Review cho quý vị một căn nhà chỉ có 30 mét vuông thôi mà thiết kế tận 3 phòng ngủ, diện tích nhỏ nhưng thiết kế bù lại công năng hợp lý, giá rất là rẻ cho một ngôi nhà 4 tầng mà 3 phòng ngủ. Với cái căn nhà này thì thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, giá bán giá bán giá bán mọi người ạ. Giá bán chỉ có 2 tỷ đồng thôi. 2 tỷ đồng cho một ngôi nhà cả nhà và đất. Nếu như tình hiện tại, giá thành xây dựng một ngôi nhà như thế này hiện tại đã là gần 800 triệu rồi và còn lại tiền đất thì quá là rẻ quý vị ạ hơn nữa sổ đỏ đầy đủ bàn giao nhà được ngay pháp lý chuẩn chỉnh căn nhà này có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu và đặc biệt với cái vị trí ngôi nhà này rất là gần với lại trục đường quốc lộ 6 trục đường đang là chuẩn bị vào thi công mở rộng từ hai làn đường ra tới 4 làn đường thôi Ngọc anh sẽ không lan man nữa sẽ hướng dẫn và review cho quý vị luôn với cái căn nhà này ngõ trước nhà 2m cách với đường ô tô đi lại 50m căn nhà này công năng sử dụng hết sức hợp lý mặt tiền của ngôi nhà 4 mét rưỡi mời quý vị vào tham khảo trực tiếp ngôi nhà này nhá với cái phần à, thiết kế cửa chính của ngôi nhà là hai lớp cửa bên ngoài là lớp cửa cuốn điện bên trong là cửa gỗ kính rất là đẹp rất là hợp lý quý vị ạ và với cái phần mặt tiền rộng cho nên ngoài phần cửa chính thì chủ nhà ở đây còn thiết kế cho quý vị một cửa sổ phụ nữa rất là thông thoáng ánh sáng tự nhiên ngập tràn vào trong không gian phòng với cái thiết kế này 30 mét nhỏ một số à, một số khách hàng cứ hỏi rằng em đang có căn 50 mét 60 mét 70 mét 80 mét không thì Ngọc Ánh xin thưa với quý vị rằng với cái diện tích như thế ở Hà Nội không quá nhiều còn nếu như mà có thì giá rất là cao còn nhà tốt chuyên review cho quý vị những ngôi nhà giá rẻ hợp lý phục vụ nhu cầu ở của hộ gia đình phục vụ uh, cái nhu cầu tài chính thấp eo hẹp vừa phải mà cần với hỗ trợ ngân hàng nhé đây là cái phần không gian phòng khách của ngôi nhà đây hợp lý không ạ có cái sân để xe riêng ở đằng trước với cái căn nhà này thì hiện tại nó là thuộc căn nhà cuối cùng của ngõ với cuối cùng của ngõ thì thường thường ấy có một số khách hàng cứ bảo rằng à, về phong thủy thì nó gọi là ngõ cụt nhưng mà thực tế luôn quý vị ạ ở Hà Nội ấy thì nếu như mà ngõ thông đường to ô tô đi thì làm gì có giá rẻ làm gì có giá 2 tỷ đúng không ạ hơn nữa lại còn 2 tỷ cả nhà và đất cơ đến bây giờ mua một cái chung cư cũ nó còn 1 tỷ 6 1 tỷ 7 huống chi là một cái ngôi nhà xây mới tinh như thế này 4 tầng với cái ngõ trong cùng cũng như là căn trong cùng thì bù lại gia chủ sẽ được gì ạ? Được cái phần sân để xe trước nhà như thế này rất là hợp lý để xe để cộ ở đây mà không bị à, ai ảnh hưởng đến cả. Bởi vì thực ra nếu như ở nhà ngoài đầu kia thì không tự dưng mà người ta dắt xe vào trong đây, đúng không ạ? Và mời theo em vào khám phá ngôi nhà. Tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Đây là toàn bộ không gian phòng khách. Nói chung nhà có như thế nào thì Ngọc anh quay và review cho quý vị như thế. Rất nhiều quý khách hàng hỏi và chia sẻ rằng em có bản thiết kế 30 m không? Bên chị cần mua, có chị nhá. Đấy, có luôn cho quý vị nhanh anh chị mà có không có thợ thuyền xây dựng không có giám sát thi không không thể ờ, xây dựng được từ a đến z thì bên ngọc anh cũng nhận luôn cho quý vị nhá đó Ngoài cái phần phòng khách này thì đây là phần không gian phòng bếp Với một ngôi nhà 30m thiết kế không quá hoàn hảo Ngọc Ánh xin nhấn mạnh lại với quý vị Nếu như mà để hoàn hảo thì diện tích nó phải to, phải đẹp Phòng khách riêng, phòng bếp riêng rồi là mọi thứ nó đều riêng biệt Còn cái căn nhà này nó là thông sàn ở tầng 1 Khách, bếp, phòng vệ sinh Đấy, nói chung là hợp lý thôi Còn để mà nói để mà nó xuất sắc thì không hẳn nếu mà xuất sắc thì quý vị cứ mua khoảng tầm mét uh, ờ, 50 đến 100 mét về tự xây dựng tự thiết kế thì nó theo ý quý vị còn ở đây là những mẫu nhà phổ thông những mẫu nhà phổ thông dành cho kiểu 30 mét mỗi một chủ đầu tư một cái ờ, lô đất khác nhau một cái thửa đất khác nhau tuy nhiên về cái thiết kế thì quý vị có thể tham khảo cách thiết kế 30 mét ở đây xem là với cái công năng sử dụng nó có hợp lý hay không quý vị nào mà đang có lô đất 30 31 32 mét rồi là có những cái khổ đất nó hơi oái oăm một chút thì cứ liên hệ trực tiếp với nhà tốt để à, Ngọc Ánh tư vấn cho quý vị nhé đây phần không gian phòng bếp đây với chị em nội trợ thì cái không gian phòng bếp này cũng đã là quá đủ rồi đầy đủ cái vị trí đặt bếp này rồi là chậu rửa vòi rửa này ở đây là cái khu vực úp bát này đó tủ bếp thì tiết uh, kế là tủ gỗ MDF nói chung là với cái màu tông màu này thì các chị em mình rất là thích màu trắng màu nâu rất là sạch sẽ cũng như là trang nhã và nhìn nó cũng không kém gì trẻ trung cả xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp với cái căn nhà này thì đầy đủ hồ sơ điện hồ sơ nước tầng 1 của ngôi nhà chủ nhà còn tặng cho mình một chiếc quạt trần hệ thống trần thạch cao đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện nước sử dụng là nước sạch sông đà điện sử dụng điện evn hà nội đó quý vị thấy không ạ một ngôi nhà rất là đẹp và có khách hàng hỏi em ơi căn nhà này về mà có cần sửa chữa ấy, thì có sửa chữa được không chắc chắn là có luôn ạ à. bởi vì đây là nhà đất thổ cư full 100% anh chị quý vị mà có không thích thì đập đi xây lại cho Ngọc Ánh vẫn là ok nhá Tầng 1 ngoài ra còn thiết kế thêm cho mình một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì sử, sử dụng ở phía dưới tầng 1 thôi, không có vòi tắm đâu mọi người ạ, à. chỉ có vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tầng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Và sau đây mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. có khách hàng à, không đi xem nhà nhưng có chia sẻ với ngọc ánh rằng cái phòng ngủ chắc là bé tiêu tiêu cho cái mắt mũi ánh nhỉ nhưng mà không đây mọi người ơi 30 mét thiết kế một tầng một sàn như thế này cơ mà nếu như để mà nói 30 mét mà thiết kế một tầng hai sàn thì phòng ngủ đó hơi nhỏ một chút nhưng nếu như thiết kế một sàn vuông vắn như thế này ánh sáng ngập tràn tự nhiên vào trong không gian phòng như thế này thì quý vị có cân nhắc lại không ạ có đúng không mọi người nhiều khi ấy cứ chưa đi xem nhà nhưng mà có nhiều sự nhận định qua màn ảnh à, cứ bảo rằng là quay thì đẹp đấy nhưng mà đến thực tế nhưng mà mọi người ơi mọi người hãy đến thực tế đi ạ đến để cảm nhận rằng là Ngọc Ánh quay review rất là chân thật cho quý vị chân thật từng tí một có như thế nào thì em chia sẻ với quý vị như thế thôi đường ngõ thực tế đường hướng giá giá bán thì từ chủ đầu tư cam kết 100% báo tới tay khách hàng là giá bán của chủ đầu tư không báo tranh dù chỉ là 1.000 đồng quý vị nhá đây là phần không gian phòng ngủ ở phần tầng 2 tầng 2, 3 của ngôi nhà chủ nhà thiết kế đúng như thế này cho quý vị phòng vệ sinh thiết kế theo kiểu master ở bên trong phần phòng ngủ thì chủ nhà thiết kế cho quý vị ở đây lát sàn gỗ công nghiệp quý vị nhá đấy đây màu sàn gỗ đây rất là đẹp và ấm cúng cũng như cái phần cửa sổ thiết kế hai lớp đấy rất là thẩm mỹ đẹp bên ngoài thì là cửa nhôm hệ Việt Pháp bên trong là cửa inox đây rất là chắc chắn và an toàn hệ thống ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ hệ thống trần thạch cao chiếu sáng cho quý vị đầy đủ ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa xong xuôi hết cửa thông phòng đây cửa thông phòng thiết kế là cửa nhựa mọi người ạ rất là nhẹ rất là êm đấy cửa nhựa vân gỗ rất là đẹp và chắc chắn luôn 2 tỷ cho một ngôi nhà 4 tầng 3 phòng ngủ riêng rất là xứng đáng nhà đất thổ cư sổ đỏ chuẩn chỉnh có hỗ trợ vay vốn ngân hàng thì còn gì mà đắn đo nữa không ạ quý vị liên hệ ngay với lại em Ngọc Ánh để có thể sở hữu cho mình ngôi nhà ưng ý nhất nhá mời quý vị theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà nhá quý vị với tầng 3 của ngôi nhà cũng được thiết kế đầy đủ cho quý vị một phòng ngủ siêu rộng như thế này đây phòng vệ sinh tầng 3 thì thiết kế ở phía bên ngoài với căn nhà này Ngọc Anh chỉ chia sẻ mới có gần đường trục đường quốc lộ 6 thôi đúng không ạ? Vị trí của thể của nó là thuộc phương Đông Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nó vẫn là thuộc Hà Đông. Từ vị trí ngôi nhà này, quý vị có thể đi theo trục đường Nguyễn Trãi xuống tới bến xe Yên Nghĩa và từ bến xe Yên Nghĩa vào căn nhà này nó rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 2,5 km nha quý vị. Đó. Phòng vệ sinh sử dụng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 đây mới là vấn đề cốt lõi của một cái căn nhà 30m mà Ngọc Ánh chia sẻ rằng ba phòng ngủ ở đâu có nhá quý vị Tầng 2 này, tầng 3 này là đã có hai phòng ngủ rồi Trên tầng 4 còn thiết kế cho quý vị một phòng ngủ nữa là đây Đây, thêm một phòng ngủ nữa cho quý vị Thì chắc chắn quý vị hỏi là Thế cái này sân phơi ở đâu? Đây, sân phơi ở bên cạnh Đây là phần sân phơi Wow, đó đáp ứng công năng sử dụng cho quý vị quá là hợp lý luôn Nhà này xây trọn vẹn 4 tầng, đổ trần 4 tầng không như một số nhà Mà Ngọc Anh chia sẻ 4 tầng thì là có một cái phần sân phơi là đổ mái, ờ, là không đổ mái mọi người nhá Đấy. Còn đây là phần phòng thờ Phần phòng thờ đây quý vị ạ Nói chung rất là rộng, rất là thoáng Ngọc Ánh vẫn xin nhấn mạnh và nhắc lại cho quý vị Với những ngôi nhà này thì Ngọc Ánh review thật có sao chia sẻ cho quý vị là như vậy